Dạ. À sao lên trời hả Hãy đỡ cục đá tôi đây dạ. Bùm Chết luôn <laughs> Trời ơi Sammy yếu xìu hả bạn ơi Ok thì trước khi vào video này nè Các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy Cùng với thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì Sammy à sẵn sàng chưa Không à, cái, cái gì không sẵn sàng Cái gì không sẵn sàng này vô duyên mà đánh thua tôi cái bà kia tôi quýnh con gái là sao vô duyên ê à, bà bắn tôi hả bắn tôi hả ê cú dặm thân kỳ đâu rồi dạ, à dạ, dạ. leo trời hả trời cục đá nè ừ. làm gì tôi làm gì à, tôi à làm gì hả coi tôi nè gồng sức mạnh lên ôi cú đấm ngàn cân rồi ok bây giờ thôi cái này từ nãy giờ chỉ là test thôi bây giờ chúng ta mới vào mới vào trận trận đấu thiệt nè ok let's go rồi ok bây giờ nè mình với lại sammy sẽ chọn gọi là nhân vật nha các bạn nha thì ở đây bây giờ mình sẽ chọn nhân vật là tho đi các bạn ơi đó mình sẽ làm tho nha còn sammy là sammy muốn chọn nhân vật nào iron man wow. iron man hả rồi <laughs> ok rồi để có coi Iron Man gọi là Sammy cùng với lại là Phong Tho thì ai sẽ mạnh hơn nha các bạn nha. Ui, nhảy xuống đất nè. Bùm. Rồi, Sammy đâu? Sammy đâu rồi? Sammy đâu rồi? Ra đây. À, hình như là mình nghe tiếng Sammy bên đây bạn ơi. À, Sammy kìa. Mình, mình thấy Sammy rồi. Ui, Sammy làm gì mày đây? Ui, Sammy bắn cái gì? Bằng chiếu. À, bằng chiếu hả? Hãy đỡ cái búa ta đây. Bùm. Ê, ơi. À, không sợ gì, ta xoay búa nè, ta xoay búa nè, thấy cái búa ta xoay xoay không? Chuẩn bị ta gọi cái mặt ngươi là người chết à. Hello. Sammy có thể bay được. Chọi búa nè. Bùm. Đó, rồi rơi xuống dưới luôn. Trưởng nè. À, Sammy <laughs> đang yếu máu các bạn ơi Rồi bây giờ Sam hãy xem sức mạnh của Thor đây Thần sấm Trưởng sấm sét xuống Bum bum oh bum Ủa Sam vẫn chưa chết Trưởng nè Ui chưa chết luôn ơi quất cái búa đâu nè <laughs> Chết mèo <laughs> Trời ơi bạn ơi Sammy dở ẹt quýnh có tí xíu mà chết queo rồi rồi chọn thêm nhân vật xuống xuống đây đấu đấu tiếp đấu tiếp sao đâu nhanh lên tôi vẫn chọn iron man ấy Hát sợ gì không ok xuống đây rồi ok sammy à chuẩn bị hãy đỡ cây búa của tho đây mà thấy cây búa tôi xoay xoay vòng tròn không tôi sẽ gõ vô đầu qua à? ơi bụp bụp đấy nè chọi búa đó ơi bum rồi xong sammy gần hết máu rồi hãy đỡ thần sấm <laughs> chết lần hai <laughs> chết queo luôn hả bạn ơi trời sammy dở ẹt giúp à. rồi chơi mà chơi giúp tôi trời à. ông phải đứng à. tôi phải giúp ông chứ chơi gì gian luôn vậy à, vô duyên tính ra là bà đã nhận lời thách đấu của tôi bà vô đây bà thi đấu với tôi bà đánh dở hơn tôi bà la gì nữa bà có giỏi thì bà chọn nhân vật nào mạnh hơn đi chọn nhân vật nào mạnh à, mạnh xíu được tôi thấy nhân vật nào cũng mạnh đấy đó à bây giờ sao sam chọn gì đây à sam chọn gọi là bắn bắn cung mấy bạn ơi nhân vật bắn bắn cung hình như là mình black winnow hay gì á mình không nhớ tên tại mình ít coi marvel lắm ấy da mình mình bị chạm rồi mình bị chạm rồi à, à, nguy hiểm quá thần sấm à, bum bum quăng sấm sét xuống nè bum bum bum bum sam chuẩn bị chết đi ấy sa à sam sam bắn dở vậy sam bắn dở vậy Ô, <laughs> sammy núp mấy bạn ơi à sam đâu ra đây đừng có núp chơi mà chơi núp gì siêu anh hùng mà chơi núp là sao ông yếu vậy tôi bay á núp ông nội bị điên á ấy da ấy da mình bị chạm rồi ấy da đâu quá à. no đừng nổ à à ghen sam dám gọi là làm tôi bị đứng im tại chỗ nha rồi láo lắm hãy xem tôi đây bây giờ tôi sẽ chọn nhân vật khác đó chính là nhân vật Ant-Man hả? Thôi mình mình mình không biết nhân vật này là nhân vật nào hết bạn ơi, mình sẽ thử sử dụng nha. Ok, để xem coi nhân vật này làm làm được gì nhá bạn nha. Ok, bà ghen lắm. Hãy xem đây. À, cái này làm gì ta để xem coi. À, à cái này dùng để hồi máu. Ok. Dùng để hồi máu, còn này dùng làm gì? <gasps> Oh my god. Mình biến thành khổng lồ rồi bạn ơi Ghê vãi Con này dùng để làm gì À cái này làm cho mình bị nhỏ lại bạn ơi Hợp lý Con này là gì đây cái này là tạo. tạo là người kiến rồi chắc luôn à cái này nó tạo ra mấy con kiến nè à đúng rồi giờ tôi là người kiến rồi <laughs> chết sam với tôi chết sam với tôi ok bây giờ mình sẽ xuống dưới nha bạn nha xuống Trời dưới đất ơi Ê, hình như là sam không thấy mình các bạn ơi sao không thấy mình sao không thấy mình <laughs> mình sẽ đi lại gần ôi sao thấy mình rồi no no no no no no ơi trời đất ơi cái siêu ai mà thấy trời tôi sẽ chịu hồi ra một con kiến tôi bay đi bay bay bay bay bay bay bay bay bay đi kiến ơi bay đi bay đi ờ à, mày thấy không mình biết hình nhỏ xíu xong mình leo con kiến mình chạy đi nè thấy không à, à ok rồi sam không thấy mình đâu Ui, <laughs> lại thấy mình rồi kìa chịu hồi kiến ô kìa sao tôi không trời ơi đất ơi gớm kiến quá À Sammy đang bị đàn kiến của mình tấn công mày ơi Sammy chết chắc à, Cái gì À cái này cái mũi mũi tên bình thường không sợ à. Ui Sammy đã giết hết đàn kiến của mình rồi không thể chấp nhận được Biến thành siêu to khổng lồ wow, ờ, biến thành siêu to khổng lồ rồi nè ê, ê, trời, trời, trời ơi mình bị kẹt rồi ờ, no Ông no mà siêu to khổng no. lồ lông no. tôi là phong ơi ê. À. cái tôi tô luôn Trời ơi chết rồi mấy bạn ơi Sammy 20 điểm Mình cũng 20 điểm bằng điểm nhau rồi Sammy sử dụng con nhân vật bắn cung mạnh quá Mình không đánh lại Mình phải chọn nhân vật khác thôi à, Bây giờ mình sẽ thử chọn uh, Chọn ai bây giờ ta Ở trong đây nè uh, Có Iron Man à. Hay là mình thử chọn Iron Man đi Hồi nãy Sammy đánh dở quá Cho nên Sammy thua mình Mình sẽ thử, thử chọn Iron Man nha Ok Nhảy xuống dưới nè ông đâu rồi ra ngoài cây coi tôi tới đây ưỡi đáp xuống đất nè sammy ừ. đâu hãy đỡ sức mạnh của iron man bum bum bum bum bum bum bum bum ừ. đó <laughs> chết queo luôn <laughs> trời ơi sammy dở hay sao ủa, đâu rồi ủa sao rồi ủa chết rồi <laughs> chết queo hả trời ơi dở ẹt mới trưởng có vài cái mà chết queo rồi rồi xuống đây xuống đây à sammy đây rồi hãy xem đây ui ôi bum ủa ủa sao rồi Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá Sao rồi Ê Ây à, Hóa ra là Sam tàn hình mấy bạn ơi Thật không thể tin được Sammy có sức mạnh tàn hình Trời ơi, nguy hiểm quá Ôi hay ta Chắc là làm được nha à, Bây giờ mình sẽ chọn người khác nha Sammy đã tàn hình rồi Bây giờ mình sẽ chọn người đó mạnh hơn Để gọi là bắt Sammy lại Mình sẽ chọn Spiderman. Ok À, Spider-Man nè, à. coi bộ Spider-Man hơi bị mạnh nha Tại vì là mấy em nhỏ rất là thích thích Spider-Man luôn á Bởi vì Spider-Man có thể bắn tơ được à, Rất là ngầu, ok À, đây đây các bạn, chuẩn bị coi bắn tơ này Hỡi, bắn tơ Búp. À, dính Sammy lại rồi Ủa Sammy rồi <gasps> Sammy lại tàn hình rồi À, tôi thấy rồi nha, đừng hứa, Ú, cái gì cái gì vậy À, nổ à Bắn tơ, bắn tơ Liên tục, liên tục Ờ, cái gì cái gì Ui, bắn tơ nè Ê tơ của mình yếu quá bạn ơi ừ. Ai? <laughs> chết kêu sao luôn <laughs> rồi ok mình được à, gọi là 30 điểm rồi sammy mới được có 20 điểm thôi sam thua mình chắc rồi ui sammy bay được các bạn ơi ủa cái gì đây? cái vòng tròn là vòng tròn gì vậy để lại xem coi ủa ui ui ôi sammy sammy là doctor chen trời ơi trời ơi gơi gơi gơi gơi gơi bắn bắn tơ nè bắn tơ leo lên trên trên nóc nhà hi ok ủa mà leo, leo không được trời trời ơi bắn tơ của mình yếu quá bạn ơi bắn tơ nè hơ đấy dính sammy rồi giờ sammy đứng im chỗ rồi trời ơi tích quá tích quá bạn ơi rồi ơi trời 30 điểm bằng nhau rồi không được mình không thể nào để thua sam được mình sẽ chọn uh, hút tiếp nữa bạn ơi hút lúc nào cũng là mạnh nhất đấy mình rất là thích hút luôn hút là nhân vật mà mình thích nhất ở trong cái game này đấy bởi vì hút rất là mạnh ok sam kỳ này mình sẽ trả thù nha từ nãy giờ sam quýnh mình hơi bị nhiều rồi sao đâu à mình thấy sao này nè sammy hãy đỡ từ từ từ từ từ từ bình tĩnh từ từ quýnh gì quýnh mạnh vậy từ từ <laughs> bình tĩnh ấy chọi cục đá nè bùm chết luôn mạnh nhớ what the <laughs> hell thấy sợ ta chưa ta chọi cục đá thôi là chết queo luôn uhm. với lại ta có đến tận 300 máu lận còn lâu người mới giết ta được có giỏi thì xuống đây tiếp đi gì mà 300 máu gian vậy tôi được trăm mà tại vì ngươi yếu còn ta ta mạnh hơn ngươi xuống đây nhanh lên à sam xuống rồi đó bạn ơi sam xuống rồi nè sam xuống rồi nè à sam lại tàn hình nữa rồi thì ra sam lại dùng chưa tàn hình không được đâu à sao đây là sao đây rồi tính làm gì À, à, tính làm nổ hả rồi xong tự nổ bản thân mình luôn hãy xem cú dặm thần kỳ của húp đây Ôi! trời dặm nè nát đầu luôn à, <laughs> chơi chết hồi không chơi đâu Ê, trời, gì mà không chơi nữa vậy là sam chịu thua rồi hả à, không thua bây giờ đều không thấy không ba đều ba ba không ba không kìa ê nhưng mà người nào chịu thua trước thì người đó thua rồi bà bà có chịu thua chưa không chịu thua xuống đánh tiếp còn có mấy phút nữa là xong rồi nhanh lên tôi tôi chơi tiếp làm thì căng đó rồi ok bây giờ nè sammy à tôi hỏi bà này nha bà có muốn gọi là trận đấu là trận đấu cuối cùng không nếu như người nào thua trong trận này thì người đó thua luôn chịu không chơi luôn trời chơi luôn nha ok 30 điều nè à, tính ra bà kêu là từ từ mới chơi ai à, vậy là bà quýnh tôi trước chị thật là chơi ăn gian hãy đỡ cục đá của tôi nè cái gì vậy cái gì chắc mình bị làm chậm rồi no no ai à đau quá voy ở sao Sam yếu xìu ơi trời mình trội có cục đá thôi mà chết queo rồi <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như là mình với lại Sammy đã chiến đấu với nhau xong rồi thì à, mình là người chiến thắng trong cái trận đấu này nha các bạn nha đó Sammy dù có biến thành siêu anh hùng thì không không thể nào mà mạnh được bằng mình đó Sammy yếu xìu các bạn ơi ok đó còn nếu như các bạn nào mà thấy rằng là trong trận đấu này Sammy mạnh hơn mình thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha nếu các bạn theo phe của Sammy hãy cơm mình là Sammy còn bạn nếu mà theo phe của mình hãy cơm mình là phong cận nha bạn ok và cảm ơn em xem video này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 Música